phần tiếp theo mình muốn giới thiệu cho anh chị là chúng ta sẽ tìm hiểu một cái phần nó rất quan trọng nhé như mình nói là gì là khi cái hàng vào đúng không thì họ chào cái câu đó là gì chào phạm thanh bình hay là chào bạn đúng không hay chào phạm minh quân chào anh chào hoàng hay là chào gì chào anh hóa chào hóa thì gì nghe cái cái từ đấy thì nó nó cảm giác không cần gũi thân thiện đúng không đó. thì cái thân thiện nhất đó là khi chúng ta nhắc tên đến người và tên của họ đúng không và khi chúng ta tôn trọng họ mà nếu họ là là nam đúng không thì chúng ta chào là anh và là chị thì chúng ta à, là nữ thì chúng ta chào là chị nhé thì, thì cái phần này phần cũng rất là hay anh chị nhé phần này điểm khác biệt của thằng này là nó nó cực kỳ là hay nó nó nhận biết được gì nhận biết được khách hàng là nam và thì để xét được cái trường giới tính này anh chị nhé xét xét được trường giới tính thì chúng ta phải cần đến một cái gọi là cái fill nhá sáng mình giới thiệu được cái fill đấy fill là cái trường nhá đấy. sáng mình có giới thiệu là là chị phân biệt được đó là gì fill và thẻ tác đúng không cái fill nó, nó là gì là để cho chúng ta tạo được những cái trường giới trường giới tính này <clears throat> anh chị này rồi là trường số điện thoại trường uh, trường địa chỉ rồi trường uh, ngày sinh tháng đẻ để biết sinh nhật rồi một số trường khác nữa tức là anh chị có những cái trường nào khách hàng mà anh chị cần khai thác anh chị cho vào được hết anh chị nhá nó rất đơn giản <clears throat> thì để tạo được cái trường này để tạo được cái trường nhá để là xưng làm, làm sao để làm anh hoặc chị đúng không tạo trường anh chị đó để cho nó thân thiện hơn thì chúng ta làm như sau đó. bước số 1 này số 1 nhé là chị tư duy này để tạo trường đúng không là gọi là cái fill đấy thì chúng thì chúng ta mà fill nó nằm chỗ nào nhỉ Đấy, anh chị cứ mò cho mình là và nó có thể bấm vào setting xem đúng không setting anh chị kéo xuống tìm cái fill ở đây cái fill đây automation này đúng không à cái fill này mình sẽ bấm vào fill đúng không bấm vào fill và mình kéo xuống này fill đúng không à hiện tại bây giờ chúng ta đang là chống hết này chống hết thì khi chị bấm vào fill nó cũng cho chúng ta tạo được cái folder đúng không thì bây giờ mình sẽ tạo bước số 1 nhé, à, anh chị chú ý này từ trên xuống dưới này đấy chỗ nào cho, cho chúng ta tạo thì chúng ta tạo này à user fill này đầu tiên mình sẽ bấm vào phần create folder để chúng ta lưu trữ sau này chúng ta tạo rất rất nhiều trường à, ví dụ trường số điện thoại à, trường địa chỉ à, trường à, trường trường ngày sinh tháng đẻ của họ đúng không đó thì bây giờ mình sẽ tạo cái trường đầu tiên đó là trường gì trường giới tính đúng không giới tính giới tính danh xưng đúng không giới tính danh xưng đấy để chúng ta phân biệt nam hay nữ để chúng ta xưng hô đúng không gọi là trường giới tính danh xưng mình bấm vào phần create anh chị nhé để tạo cái folder này đã rồi sau khi anh chị bấm vào phần gì phần tạo folder xong là bước số 2 là anh chị bấm chuột vào folder này cứ thao tác theo mình nhé anh chị nhìn trước nhá đừng làm vội đừng làm vội bấm vào cái folder này đúng không và anh chị nhìn xung quanh nhìn xung quanh này có nút màu xanh thì bấm và mình sẽ nhìn xung quanh mình à đây là nút màu xanh đây new user field đúng không ok thì cái nêm này cái nêm này anh chị đặt uh, ờ, mình ghi là xưng hô anh chị đúng không thì mình ghi là gì à, xưng hô à danh xưng đi danh xưng đúng không danh xưng danh nha xưng nha đây cái tên của cái trường này mình ghi là danh xưng đó cái tên nhá tiếp theo đến phần loại này thay tiếng anh là loại này à loại danh xưng thì bình hay đặt là tách chị, chị nhá còn number là gì number là số nhà số vân vân này date là ngày này date là tham ngày và giờ này chu phê đúng sai này vân vân đấy thì những cái phần phần là khi nào dùng đến thì mình sẽ đến những cái bài tiếp theo phần cho sâu mình bảo à hôm nay chúng ta học đến phần phần à, sinh ngày sinh tháng đẻ của khách hàng đúng không đó thì mình sẽ tạo cho chị đấy, thì trước mắt là chúng ta tạo cái trường danh sinh để phục vụ cái bài học này đã đó. thì mình ghi là ở dòng dòng, dòng tách chị nhá hoặc là mình ghi là gì đây là giới tính được giới tính đúng không ví là giới tính đi không biết danh xưng như là giới tính là nam hay nữ đúng không giới tính đó ý là giới tính giới này giới tính nhá phần viết caption mô tả thì mình ghi là gì à, tạo à, để dễ nhớ chị nhá để sau này anh chị có nhân viên và họ xem ấy họ dễ hiểu à đây là tạo trường à, xưng xưng hô đúng không anh chị thân mật với khách hàng chỗ này mình đặt là xưng hô cho dễ nhé xưng hô đi xưng hô đấy tên là xưng hô tạo trường xưng hô anh chị đó đó thì nó nằm ở trong cái folder là giới tính danh xưng sau đó mình bấm vào phần create anh chị nhá thế tạo xong cái fill rồi đây tạo ra fill đây đấy bấm lại này fill này đây và sau đó bấm vào folder là giới tính danh sinh anh chị bấm mã chị sửa được nha bấm nút chuột phải này đó chị sửa được nhá à bấm lên chị xưng hô đấy trường xưng hô đúng không thì để tạo được để tạo được một khi cái hàng vào là, là chúng ta gì sẽ mặc định là thấy là nam thì chào anh và thấy nữ là gì chào chị thì chúng ta làm như sau Đấy. bước tiếp theo là mình sẽ tạo ra một cái gọi là một cái follow anh chị nhé một cái follow mặc định để khi cái hàng họ bấm vào hệ thống là chúng ta gì tự động chào anh chị nhé tự động chào là chị lại chuyển sang cái phần automation cho mình này và gì nhìn sang phía phải này anh chị cũng tạo cho mình một folder mới định nghĩa là gì đây là là giới tính đúng không à, xưng hô giới tính à, xưng hô đúng không đó xưng hô giới tính xưng hô cho giới tính mình xưng hô là gì anh hoặc chị đúng không bấm vào create cho mình đó sau đó là mình bấm vào phần cái photo này xưng hô giới tính đúng không bấm vào đây nhìn xung quanh có nút màu xanh anh chị di chuyển sang mắt sang phía, phía phải màn hình có phần như flow này thì mình cũng đi là gì anh chị bấm tắt cho mình nhá bấm vào cái dấu nhân dấu chéo này dấu x này tắt đi đó thì anh chị sửa lại cái tên vì là xưng hô xưng hô giới tính đúng không đó sau đó bấm về rồi đêm cho mình đó thì nó ra một cái phần đầu như này đó thì để tạo được tạo được cái trường xưng hô là cứ khách hàng vào đúng không khách hàng vào bấm bấm vào thì được cái manager chat nó phát hiện là như này à có đề khách hàng nam thì nó tự động nó đọc là gì ở ờ, anh là nữ là chị thì anh chị phải chọn cho mình một cái điều kiện đúng không và anh chị bấm vào cái nút có cái dấu cộng màu xanh này bấm vào đây nhé. anh chị kéo xuống phần có phần condition đây bấm vào condition này condition anh chị kéo vào đây đã đó. Rồi, chúng ta sẽ làm việc phần condition trước này đầu tiên là condition này mình cũng đặt tên nhé đặt tên để dễ nhớ để sau này là anh chị có thể tạo rất nhiều điều kiện bấm vào nút vào condition này đặt tên chỗ này là gì à, à, xưng hô giới tính đúng không xưng hô giới tính đúng không đó thì đặt như vậy rồi điều kiện này mình sẽ đặt điều kiện này nếu này ok nếu này click add to a condition bấm vào đây tạo một điều kiện đúng không đó và đây bấm vào phần condition màu xanh này nhé condition này rồi mình kéo xuống này tìm đến cái gì ấy chị nhỉ à đây rồi tìm thấy, thấy cái gì ấy chị ơi tìm cái gì ta giới tính đúng không rồi nếu giới tính là gì là ai vào đây ai chat đây đúng rồi gender chính xác rồi giới tính gender nhá chị mình làm lại nhá tự mất tập trung này tưởng mọi người hỏi cái gì cơ ok anh chị bấm vào phần click to add condition này rồi nó hiển thị ra rồi cái condition này chị bấm vào phần condition trong điều kiện này nếu à giới tính đúng không là tiếng anh là để gender này gender gì tịch gender is nếu gì là male là nam đúng không nam à ta vứt sang đây đã nếu là nam đúng cứ để đây đã nhá rồi nếu giới tính là nữ đúng không mình để chọn lại này chọn lại tiếp này gender tiếp này gender là nữ đúng không à lộn rồi chị ơi lộn rồi mình xóa cho này đi nhá nếu mà để như này thì chúng ta sẽ không nối được không nối được làm lại này làm từ đầu cho máu này bấm vào đây này đây condition này đấy gender này male này đúng không là nếu nếu giới tính là là nam này bỏ dừng lại đã à mình bắt đầu mình ngồi mình nghĩ ừ, đúng rồi giới tính là nam thì sẽ nó chạy đi đâu nó nối đi đâu thì đúng không tiếp theo mình click chuột vào if not này connection tiếp này gender is nữ này đó anh chị nhá nếu gender là nam chỗ này này nếu cái này là nữ đúng không đó rồi chu next step này bây giờ làm lại nhé chị xem này làm lại mình xóa làm lại nhé một số anh chị là không theo kịp xóa hết đi làm lại để cho chị cho nó máu này xóa từ đầu luôn này đấy Quay bình sẽ bấm vào đây này vào phần condition đúng không condition này đó và mình đặt tên lại nhé, xưng hô giới tính xưng hô giới tính đúng không <clears throat> sau đó mình đóng vào đây bấm chuột vào đây để chị nhớ luôn này sau đó anh chị đỡ quên này để siêu nữa chúng ta không xem video mà chúng ta làm được cũng mới gọi là tài đấy nhá và bấm phần condition này đúng không chọn gender đúng không nếu là nam bỏ đấy đã tiếp theo rồi if not này true next step này tiếp theo à, à vẫn để chưa quyền. làm lại chỗ này nhá cứ lộn mình bấm bấm lộn lút rồi chết này if not này check another Condition. nếu như rồi, bấm vào check another Condition nếu như này nó ra cái bảng này đúng không là chị bấm phần condition tiếp đấy là gender này gender là nữ thấy chưa đó thải đá này bấm lại vào cái ô này này condition này tiếp theo là gì anh chị nhỉ if not đó chọn bước tiếp theo à quên check còn <laughs> lại lộn rồi check vừa làm xong check another condition tiếp này nhớ nhé if not này nếu như nếu như này check another condition đúng không lại ra cái bảng này ra cái bảng này bị kéo xuống nhé. đấy kéo cao chị xem này đúng không if not này check another connection sau đó anh chị bấm vào phần connection tiếp ờ, lại chọn gender đúng không gender rồi bây giờ là gì nếu như mà không biết giới tính is unknown nếu như tôi không biết giới tính à, có thể là bd có thể là uh, led gì đó đúng không is unknown đấy chúng ta sẽ tạo được gì ba cái trường giới tính như này nếu là nam ok cái dựng này đã chưa đụng vội đúng không giá trị tư duy này nếu là nam thì chạy cái gì chào gì đúng không action thì đúng không nếu là nam thì nó có một phải hành động gì đó đúng không thì chạy cái gì đây mình sẽ nếu là nam này mình nối ra đây nhá bấm chuột vào đây này action này rồi sau đó mình bấm nút action này anh, chị gì nhỉ làm gì chị ơi làm gì nhỉ set custom fill cái fill đã bước số 1 mình làm rồi đúng không set custom fill cho họ này đó sau đó bấm vào đây này bấm vào custom fill này đây chúng ta vừa tạo được cái fill gì giới tính danh xưng đúng không anh chị nhớ bước trước không mình bấm sang đây nhá mình mở một tab mới của bên này để chị hình dung nhá bước bước lại là chúng ta set custom fill rồi đúng không đăng nhập lại này mình sẽ mở hai tab để chị dễ hình dung tại sao như vậy xóa đi đã giải thích từ từ đã để chị dễ hiểu đã không hiểu trước giờ đúng không các bạn bước số một chúng ta bấm vào setting đúng không tạo field đúng không đây field giới tính danh xưng mình đã tạo đây xưng hô đúng không nó tên là xưng hô nhá rồi mình action này chạy hành động này action đó làm lại này xóa đi làm lại cho chị dễ hình dung này bảo nhanh quá nếu giới tính là nam thì mình sẽ hành động một cái là action này action và bấm nút action này chọn gì nhỉ sau mình mới xét gì anh chị xét cho nó một cái fill đúng không set custom fill mà mình bấm vào đây custom fill đây xưng hô chị này xưng hô đang nó bị tạo có vẻ cái tên là xưng hô đúng không đó mình chọn là xưng hô đúng không cái giá trị nhận được là gì nếu là nam nếu là nam thì chào gì anh chị nhỉ bấm đây đúng không bấm vào đây giá trị là anh cái giá trị nhé là anh đúng không chào anh tiếp theo nữ này tương tự đúng không tương tự là anh chị có thể copy ở đây xuống được nhé là anh chị di chuột vào cái dưới xứ anh đúng không nó có phần gì phần copy này duplicate này di chuyển vào nó hiện chữ duplicate là gì nhân đôi ra mình bấm vào đây cho nó nhanh đấy không thì anh chị làm thủ công như định được anh chị di chuyển vào đây này bấm vào đây đấy mình hay làm này cho nó quen quen tay để nhớ đúng không muốn nhanh thì bấm vào duplicate cho mình action sau đó lại lại action tiếp uh, attack à không phải lộn action đấy, loạn đấy set custom field rồi bấm vào bấm vào đây này custom field cũng chọn là xưng hô nhưng mà cái giá trị bây giờ nó là khác này nó sẽ là trị này đó ok nếu như giới tính không phân biệt là nam hay là nữ đúng không là bd hay là bóng xà vang gì đó chúng ta lại gì chọn tiếp này đó. và bây giờ mình không chọn như vậy mình sẽ copy đắp kết nhé đắp kết này xuống này cho nhanh này đó và mình nối đây này nối vào đây chưa xong đâu là chị phải bấm vào nhấp chuột vào đây này để chỉnh sửa à nếu như không phân biệt được giới tính nếu như nhiều bạn họ giới tính thứ ba họ không muốn khai báo giới tính của mình ở trên Facebook ấy thì họ sẽ chọn mình sẽ chọn là gì họ chào bạn đúng không nó khỏe họ chào thím đâu nha đấy đúng không nếu là nam thì xưng hô là anh nếu là nữ chúng ta này thì xưng hô là xét xưng hô là chị và nếu là gì giới tính ờ, không phân biệt thì là là bạn anh chị nhé là bạn sau đó chị bấm à trước khi bấm public đúng không bấm public màn hình bị mờ đúng không phải anh chị thấy màn hình mờ không à, bị mờ anh chị có mờ không màn hình mờ chị bấm cho bình số bấm chữ mờ để mình biết là có phải mờ không hay do mắt bị bị mờ nếu là nam thì chỗ action thì bị đặt tên này tên action này mình ghi là gì à, giới tính à, đây là chào anh nhé chào anh đi đấy chào anh đó nó chào anh chỗ này là gì chào chị này chào chị đúng không cho dễ nhớ nhá sau này là nó có nhiều cái action ấy là chị đặt như này cho dễ nhớ tức là chào bạn này chào bạn đúng không xong bước này đã ok để đấy đã chị để đấy đã rồi bước tiếp theo này bước tiếp theo nhá mình phóng nhỏ xíu xíu hình như màn hình nó bị uh, không phải do mình à do mình để cái độ phân giải trên đây đặt lại đi đấy được rồi này giờ mình bấm lộn bấm lộn nút đi chị nhé đấy nó rõ rồi này đúng không đó nó rõ rồi nó phóng to rõ rồi đó, bấm lại đấy nó ra kiểu này anh chị nhé nó rõ cái này đó, bước tiếp theo này là anh chị à, bây giờ chúng ta mới quan tâm đến đoạn bên trên study tab này ở đây nhá là anh chị di chuyển đây này chỗ rác cái gì chuyển đây đúng không bấm nhấp nhấp đôi cái này nhấp chuột cái rồi này anh chị kéo xuống đây nhá di chuột vào cái xương hô này rồi bấm nhả nhả tay ra và cho nên chúng ta xóa đi xóa đi và sau đó chúng ta bấm vào phần public này public nhé nó chưa chạy đâu chị ạ rồi bước tiếp theo đó là anh chị phải set rule đúng không set điều kiện này cứ khách hàng nó vào bot của anh chị khách hàng nó vào bot cứ nó vào bot là tự động nhận diện là chào anh chị ngay đúng không thì anh chị phải vào phần rule nhé phần điều kiện này set rule cho nó đó cứ để ra và sẽ bình xét rule này xét rule rule ok này mình sẽ tạo cho nó một cái gì là cái này mặc định xóa bớt đi sáng mình làm đúng không ok khi chị bấm xét rule ấy nó hiển thị ra cái này đúng không là chị phải bấm cho mình là custom rule tạo ra một rule mới nhá đó đặt tên cho rule này bởi vì là gì là set uh, giới tính cho khách hàng mới anh chị nhá cho khách hàng mới đấy tức là khách hàng lần đầu tiên vào bot của anh chị thì nó sẽ chạy cái gì phiêu giới tính anh chị nhá còn đối anh nhiều chị hỏi là gì bây giờ tôi muốn xét cái trường giới tính cho khách hàng đã nằm trong ao tức là đã nằm trong cái này chat này rồi thì làm cách nào thì mình đã làm một cái video rất kỹ ở trên cái youtube rồi nhá. cho khách hàng cũ cái này chỉ dành cho khách hàng mới thôi mới vào thôi đấy bây giờ chúng ta mới sử dụng đến cái rule đúng không sáng mình giới thiệu buổi chiều nay chúng ta sử dụng cái rule rồi when does it happen à chuyện gì xảy ra đây bấm bấm vào trigger này à đây là chị xem này chọn cái gì anh chị nhỉ <laughs> chọn cái gì nhỉ new contact tức là mình đang nói là gì khách hàng mới đúng không dành riêng cho khách hàng mới mà ở bên phải này hành động gì xảy ra à nó sẽ chạy cái flow gì anh chị chạy cái flow giới tính đấy xưng hô giới tính đấy action này khi khách hàng mới vào bot đúng không thì hành động action phải xảy ra đó là nó chạy một cái mục flow đấy chị bấm nó chọn start flow cho mình cái flow đây mình anh chị đợi chút xíu mình sẽ chuyển sang đây này bấm vào phần automation cái flow nó chính là, là cái flow xưng hô cho giới tính này là tên là xưng hô giới tính đây thì chúng ta sẽ chạy cái, cái, cái, cái gọi là gì cái cái flow xưng hô này bây giờ là anh chị bấm chuột vào phần bấm chuột đây này click to set đây chọn một flow này và chị chọn đến cho mình cái xưng hô cho giới tính này và sau đó chị chọn đến cái flow đây bấm chuột vào đây và chị chú ý nhé bấm chuột vào nó nó phải hiển thị cái nút màu xanh bên dưới này select this flow này bấm vào đây đúng không chưa xong đâu anh chị ơi nó còn một bước nữa nhiều chị quên vào bên như sau của chị nó không chạy đó là chị quên bấm vào phần xếp lại và nhớ bấm chữ active để bật lên nhé bật active lên là active này đấy khi nào cái nút nó chuyển sang màu xanh như này nó mới chạy anh chị nhé và bây giờ chúng ta sẽ test thử nhé test thử này để test thử ấy, thì chúng ta quay trở lại cái flow welcome message đúng không setting Messenger và chúng ta sẽ đến phần welcome message đây welcome message đây đó bấm vào edit bảo bình ơi chị không sửa được bấm vào không sửa được là chị quyền bấm vào chữ edit ở đây hoặc là chữ edit flow mình bấm vào edit đấy bây giờ mình sửa nhá bây giờ là gì chào full name nhé để chào anh này anh chị bấm nhất nút chỉnh sửa này đây chào này cách ra cái này anh chị di chuột xuống chỗ cái cái ôm ngoặc đây nhá bấm chuột vào chị kéo xuống cái trường giới tính chúng ta vừa tạo đầu ta kéo xuống này xưng hô đúng không đây này chào xưng hô đúng không có phải không anh chị ơi có phải là chúng ta tạo đây không đây, đây. đó xưng hô đúng không đó edit này nó sẽ chạy cái vào đầu này đúng không sẽ chào xưng hô đúng không chào xưng hô full name xưng hô full name này tách ra cái này à, cảm ơn xưng hô gọi là cho nhanh này xưng hô tức là xưng hô là gì là anh hỏi chị đấy để họ xét là nam hay nữ đúng không đấy có vấn đề gì cần thì chỗ này bị xóa tên luôn này mình không cần để tên được anh cứ tâm sự đúng không xưng hô xưng hô này cách ra này và mình đóng vào phần public chúng ta chạy thử xem nó chào anh chị đúng nhá chạy thử này mình bấm sang tâm mới này và mình xóa toàn chất cũ đi và bây giờ mình sẽ bấm hành động này thử nghiệm nút này và bấm chữ bắt đầu nhá, rồi nó chạy rồi Ôi giời, bấm chữ bắt đầu này chị xem này xem nhá 10 giây sau chạy đi mày không chạy à mở messenger đấy nó chào rồi anh chị này nó chào rồi này mình kéo ra này chào phạm minh quân cảm ơn phạm minh quân đã ghé thăm fanpage của anh chị biết lý do vì sao lý do vì sao nó không có chữ anh phía trước không đây là khách hàng cũ đã vào bot rồi anh chị nhá đã vào bot rồi đó cho mình đã thử nghiệm ở bước trước rồi đúng không thì anh chị à, bây giờ nếu mà làm tiếp cái đoạn đó là gì cho khách hàng cũ ấy, thì mất thời gian quá mình có sẵn video <laughs> rồi anh chị chỉ việc xem thôi nhá bây giờ mình sẽ sửa lại bây giờ mình vào bot mình xóa đi nhá đấy giải thích luôn nhé một số anh chị mà bảo tại sao không chào xưng hô bây giờ mình vào mình xóa này mình vào phần contact này contact và mình chọn đến phạm minh quân đúng không các bạn phạm minh quân đây phạm minh quân này rồi mình bấm xóa đi nha chọn contact nhá contact này bấm vào cái mục minh quân này bấm vào nút ba gạch đây đi delete contact data à nó, nó nói gì đây data delete uh, vui lòng nhập chữ này xác nhận bằng cách nhập chữ đi nít bên dưới mình copy cho nít này mình dán cho nít vào đây còn xác nhận này à, nó xóa xong rồi bấm F5 lại nhé reload lại trang này đó như vậy là gì à minh quân đã được xóa này đó bây giờ mình thử nghiệm lại anh chị nhé vào lại fanpage của Vân, của Nguyễn Thị Vân Anh này rồi mình bấm xóa đoạn chat này xóa đoạn chat này bây giờ mình thử nghiệm lại nút này chỉnh sửa hành động này thử nghiệm nút này bây giờ bấm chữ bắt đầu này sẽ nó chào anh chị đúng nha và mở xem này cho nó rõ đi đấy anh chị xem này <clears throat> chào anh này chưa chưa chào anh Phạm Minh Quân cảm ơn anh đã ghé thăm fanpage của Vân Anh có vấn đề gì cần Vân Anh hỗ trợ anh cứ tâm sự đúng không anh chị hiểu vấn đề không anh chị thấy vấn đề hay không có hay không hay bấm chữ hay hay cho Bình nhé hay đúng không đấy nhá đây chỉ dành riêng Bình nói là dành riêng cho khách hàng mới đúng không còn khách hàng cũ thì Bình sẽ gửi video cho chị xem có hết rồi bây giờ làm bước đó thì nó hơi mất thời gian và thời gian của chị để cho chị luyện tập nhá luyện tập bài tập về nhà này bây giờ mấy giờ 5 giờ đúng không bài tập về nhà này anh chị không cần nhìn video của mình anh chị xét được không xét được <laughs> hay là cần video Đó, xét được không bây giờ bảo tao không cần video để tao thử, thử tư duy thử được không nhá tư duy thử được không quan trọng là đó là gì là không cần nhìn video của mình anh chị vẫn làm được đúng không Đó chắc, chắc chắn là mình sẽ gửi cho chị video rồi nhưng mà bây giờ là bây giờ buổi tối đó là gì anh chị không cần nhìn video để chị tạo được xong cái chuỗi welcome message và gắn cái trường xưng hô vào đúng rồi quan trọng là ý tưởng tầm là đúng quan trọng là ý tưởng là chiến lược của anh chị nhé quan trọng là ý tưởng thì tất cả những đây là mình đã dẫn dắt anh chị đi theo đúng cái luồng mà mình ờ, mình đã tạo cho ngày hôm nay rồi hôm nay đúng đúng kế hoạch đó là là xong được cái phần là phần welcome message này ngày mai sẽ khó hơn anh chị nhé ngày mai chúng ta sẽ học đến cái phần đó là gì phần những loại nội dung nào được gửi ở trên Facebook Messenger cho khách hàng bởi vì Facebook Messenger nó vẫn là một cái mỏ vàng cho anh chị nhé mỏ vàng để anh chị làm việc đó khách hàng ở trên Facebook rất là nhiều và nếu như chị tuân thủ đúng nội dung đó thì anh chị thoải mái bán hàng chị nhé cứ tuân thủ đúng luật anh chị nhé đúng luật mà chơi thôi cứ chính trực không phải lòng vòng có bài tập nhá có bài tập cho chị là anh chị hãy thiết lập cho mình xong cái chuỗi hoàn chỉnh cái chuỗi welcome message của anh chị và anh chị đưa được cái trường xưng hô vào ok không hiểu anh chị nhắn vào group sẽ có bạn Huy hỗ trợ anh chị nhé Huy trợ lý của mình nhân viên của mình hỗ trợ anh chị và bây giờ mình sẽ dừng lại để mình à, quay lại mặt à, mình render lại video mình à, sẽ gửi cho anh chị mỗi buổi học sẽ mình gửi cho anh chị để anh chị tham khảo lại nhé trong quá trình học có gì vướng mắc thì anh chị có thể xem lại và trong quá trình thao tác quên chỗ nào anh chị nhắn lên group tối nay mình có lớp nữa anh chị ạ à, tối nay mình có một <laughs> một lớp nữa cho là bây giờ 5 giờ rồi để 7 giờ mình đào tạo cho hệ thống anh chị nhé ok xin chào và hẹn gặp lại chúc anh chị thành công và tối nay mất ngủ vì làm bài tập